à, anh em em có mua bao gạo à, à, lên cho anh vâng ạ cảm ơn à. ạ à. bảo, Rồi, anh cứ vào nhà đây em em vâng mang vào vâng mang vào đây cho máy này sợ rồi trẻ con ở trên này thấy lạ chứ là sợ bao gạo chơi làm tránh nó lạ đấy ở đây vào này gạo này gạo ngon phải không chị em để tay sạch em cầm đi sạch ừ tí nữa thì hòa sẽ cho anh lọc quá à, sâm cau đây rất là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến ờ, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì ờ, liên hệ cho Giang để con đường đi lên nhà anh Ti hay con cái cười hứa Đến sai Chào Ai đi bè cho Ồ đi đâu Ở đây chọc ừ, Sao con, con em sao? À, ờ, ở Con em à, em mỉ đúng không Không phải đâu Sao giống này Giống con của mỉ thế nhỉ à, Xin chào à, quý cô bác anh chị và các bạn Quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh anh Sa Trường Giang ạ Em Tình xin chào quý cô bác anh chị ạ à, ở ờ, cái tập trước thì mấy anh em em cũng có đi lên ờ, chia sẻ hoàn cảnh anh ti hai con thì ờ, mùa này đang là mùa rắc hạt nên là rất là đói kém luôn các bác ạ nên là anh em hôm nay trích uh, một phần nào đó trong quỹ bán hàng ở trong kênh để mua bao gạo đi lên cho anh ti thì rất mong trong thời gian tới là quý các bác anh chị sẽ luôn đồng hành và ủng hộ những sản phẩm trên kênh để gây ra quỹ À, để giúp đỡ những hoàn cảnh bà con ở trên vùng cao bây giờ thì mình mời quý cô bác anh chị đồng hành cùng anh em mình đường à, lên nhà anh Ti này khá là dốc con chào cô đánh trồng khoai lang cô dạ. ừ, cô trồng khoai lang anh em đâu ấy dạ à, chờ chú à, chú ạ vâng. con lên nhà anh anh Ti ạ lên nhà anh Ti trên này dạ vâng ạ thế đi tí vào nhà dạ vâng, vâng đường lên nhà anh ti chỉ là đường này với đường nhỏ này thôi, khá là dốc đường này riêng đường này trời mưa là không lấy xe máy đi được đâu các bác ạ à, vừa cách mấy hôm nay là mưa một tuần nên là vừa mới tạnh mưa uh, sáng nay thưa các bác nên là anh em không dám đem xe máy lên đường này đây cho các bác xem này ngô thì vừa gieo được hôm nọ em có hỏi là khoảng tầm 3 tháng nữa thì mới bắt đầu thu được thì mới có ngô để làm mén mén đấy các bác Thế hiện tại bây giờ dân ở trên này rất là đói kém luôn mùa này trên này thì chưa có gì ăn đâu ngô thì đã hết thì gọi là hết luôn đấy mén mén là món gọi là gọi là lương thực à, chính rồi lương thực chính trên này Ui, có con chó chó nhớ rồi mình tôi mình xài Chào con nhá Xin chào Mấy đứa đây chú cho bánh này Lên Cho bánh Đi lên Không sợ đâu nhanh lên Đây cho bánh Con chó này Sao sinh Sao sinh Chia nhau nhá Ông mấy đứa đâu rồi Mấy đứa chạy đâu rồi Này cầm cầm cho bạn đi Cầm cho cho bạn nhé Cầm cho bạn nhá con ở trên này ờ, thấy lạ chắc là sợ bác ạ ừ. sợ các bác ạ à, bây giờ mời các bác ờ, tiếp tục đồng hành đi theo chân hai anh em và đi vào chỗ nhà anh Ti nhé còn một đoạn nữa thôi các bác ạ Ti ở trên này anh nhào à, anh nhào à, ở nhà anh đang làm gì đây à. em chào anh nhá hôm nay không đi lấy củi à không đi rồi à à vâng nhà anh đi đường khá là dốc chỗ đoạn này chỉ đi đi bộ lên cái này mưa chỉ có trên nhà thôi nhỉ đang vâng ăn trơn lắm vâng à, anh em em có mua bao gạo à, à lên cho anh vâng ạ cảm ơn à. em ạ à. Cứ vào... anh cứ vào nhà đi em dạ, dạ. em mang vào. mang vào. đây nhà anh Chi đây anh về đâu rồi anh rồi anh về lấy à mà vâng. cả đè ghé này anh để cao cao không đèn dạ, ngập nước vậy mốc vậy à. chào con nhá xin chào ơ à, có có kẹo vừa nãy em đưa đưa à, đưa, đưa, đưa ờ, cho cháu cho con Chào nhá Một đứa nó đâu rồi anh? Chào nhá Một đứa đi học à em à. Chào vâng. nhá Này, đây, kẹo đây Cảm ơn nhá, cảm ơn ừ. anh nhá Ăn kẹo ừ. Có biết xót xanh không? Hả? Kẹo cho ăn nhá Xót vâng, xanh à? Ôi, muối à? Ôi Muối nó cắn luôn Ui, ăn đi nhá hai bố con này ở nhà vâng ạ vâng. em về đi chơi ở ờ, anh anh, anh có này hả à đi xuống nhà anh bó chơi à, vâng ạ à. hay là anh Nóng vẫn có quả quần uh, huyền thoại các bác ạ à. Ôi, quần thái cái này có phải nhập khẩu nguyên trước không đấy hay là nh, uh, nhập khẩu về ờ, từ lắp ráp đấy <laughs> này bị rách uh, đùi ra này bị rách à, à vâng thế hôm nay ăn món gì anh ừ, ăn cơm à còn một tí cơm à một tí cơm à vâng ạ sao không còn à rau ừ rau còn hết rau à, rồi à, hết rau à ăn cơm với rau không được à vâng ạ ở trong vâng, vâng. cái nồi này không thể có gì đâu vâng ạ Ôi. Thế hai bố con chung một bát ăn à vâng à, hai bố con chung một bát ờ, vâng ạ cái đứa đi học kia là ăn ở nhà trường luôn này à, ăn ở nhà trường chắc là ngủ ở nhà trường á à. à, à vâng nhà trường ăn ngủ kiểu bán chú đây à, à vâng ạ anh ấy, cái, cái chỗ cao này anh lấy nước à lấy nước ở đâu sao sao anh lấy nước ở trong uh, bên này à ở dưới kia à, à vâng, vâng. những cái can này để anh ti ờ, cống nước về nhỉ bốn can đi lấy ở tầng dưới kia anh à tầng dưới này ừ. vâng lấy xa đi à, à em bày em vừa vào em tưởng là cái làm cái này vào đây nữa em cầu cầu tí thì không à, à, đào đào rãnh à vâng ạ ở trên chắc cũng không xuống anh nhỉ ừ. không chỗ này như kiểu sắp sập xuống rồi sao ấy ờ, vâng phải không chắc là có gió ở đây bên này có gió to thì nó trên này gió to à vâng ạ trên này các bạn này trên cao này. chỗ này sệ xuống rồi này vâng ạ. kiểu sập sập rồi ui cái này là mấy cái cây cây gỗ này là không phải gỗ tốt đâu các bác ạ vâng cây, cây này em biết mà cái này vừa cái này một ăn nhanh cái này vừa thay cái này còn cái cái này thì sát sát ừ. sát <laughs> ừ, ừ. đứt rồi vâng ồ oh. nhà này thì mùa hè thì tương đối là mát bởi vì là cái vách chai nứa này lưa thưa nhưng mà đêm về ngủ vẫn là lạnh lắm trên ở trên Hà Giang này tuy ban ngày nóng nhưng mà buổi tối gió lạnh lắm các bạn ạ đất thì xa thì mình ăn rau thì ăn cái này rau anh trồng à? à ăn rau cú rau cua à. à. Trên này phổ biến là rau cải với rau bí nhỉ? Vâng ạ. Rau cải là số 1 rồi. Oh, ờ, cool. Có bánh ăn rồi. À. Chắc là em, một mình thì em với đi đi lại không biết làm cái gì đâu em đi làm một tí thật ra thì đi lấy một tí gạo cho hai con ăn luôn. À, có nghĩa là đi đi làm ờ, để ờ, kiếm tiền để mua gạo cho con à, ăn. À, mua một tí gạo cho hai con ăn giờ hiện tại hàng ngày công việc ừ, chính anh làm cái gì? Ngày cơm chính thì chắc là làm trồng ngô. Trồng ngô thì phải đợi đến vụ thì mới à, đúng được. À. Thế dạo này mà đi trên này cũng vất vả không làm có công việc kiểu để, vâng ạ. Để kiếm cái nguồn thu nhập nhỉ. Ngày anh làm trên này được uh, bao nhiêu tiền? Có được 100 nghìn không? À, đi làm à, đi làm thái ờ, đi làm uh, cào cỏ ngô chẳng hạn à, đấy. cào ngô. À. Chắc là không được nè. À không được à? à không được ạ. À À, thế này làm sao mà đủ tiền mua gạo cho con ăn hai đứa ăn tí mình không mua không mua được gạo thì bàn bà gần đây thì bà khô à, bàn chắc là mình bàn à, nó nó khô khô ăn trẻ con thì nó lấy một tí cơm cho ăn à, à thế là người ta cho ăn vâng ạ nhà trường ấy nhà vâng, vâng. đi học ấy thì con được hỗ trợ đúng không vâng ạ À. còn may cái đứa đi học kia là nhà trường nuôi đấy vâng. không ở nhà nuôi cả hai đứa thì không biết lấy gì về mà cho ăn thế cô này học lớp mấy rồi à cô này vâng chắc là năm nay học lớp một à vâng mến mén nhanh hết lâu chưa à mến hết lâu rồi ạ à, đi nhà nào ở trên này cũng thế mà hết mến mén lâu nhỉ vâng ạ bởi vì là còn 3 tháng nữa mới được thu rồi. à ở trên này thì chủ yếu là món à, mèn mén là món à, lương thực chính còn ngoài ra là không có gì cả còn à, hết mạnh mẽ thì coi như là nhìn đấy phải đi vay đúng không? À, đúng rồi hết hết mạnh mẽ thì mình như à, nhìn mình nó ai ai nào có thì mình đi vay à, đi vay À. Ừ. mình như mình thu về thì mình trả sao à, à, à. thế anh phải đi vay chưa chắc là mới có đấy à à, à vẫn có vâng ạ có của anh là có đi vay chứ không phải có đi vay rồi đấy. có mềm mén còn mềm mén đâu vâng ạ ý anh là nói kiểu như thế thế cứ mình ăn hết xong rồi đến lúc mình thu về lại phải lấy đi trả người ta à, đúng rồi. xong rồi đến lúc mình ăn lại không đủ lại phải đi vay tiếp à, đúng cứ rồi. xoay vòng lúc nào cũng thiếu ăn liên tục đấy vâng ạ à. để mà xoay vòng thế không giờ để đủ cái lương thực để phục vụ cho bản thân và gia đình mình quanh năm đâu các bác ạ vâng ạ à, bà. khổ một mình anh uh, à, thì nuôi uh, hai cháu hai con vâng thì công việc của anh cũng rất là bấp bênh phụ thuộc vào uh, mùa vụ ví dụ như là ngày uh, mùa mình đi làm uh, cỏ ngô chẳng hạn hoặc là trồng ngô thì mình có thể kiếm ra tiền còn như bình thường đây thì à, anh Ti hoàn toàn là không có thu nhập gì cả nó phụ thuộc vào cái uh, cây ngô mà mà nó thu hoạch từ trước còn lại thì không kiếm ra gì vâng đúng là à, ở trên này thì học sinh thì ờ, nhà trường thì nuôi nuôi đến uh, cấp mấy nuôi chắc là mình hùng nhiều thì mình nó nuôi chắc là hồi giàu thì nó không nuôi à nuôi hộ nghèo đúng không nhưng mà nuôi nuôi hết cấp luôn à hay như nào à, nuôi nuôi hết cấp mà à, chắc là như em đẻ hai chị con như thế này chắc là mình hộ nghèo thì như con lớn thì đi học hết cái thì nó à, như nhà nước nó luôn luôn cho ao cho ngủ à, mình chắc là mình ở nhà thì mình đi đó nó sẽ trường như thứ bảy thì đi đó nó về ừ. cùng uh, à, ở đây vâng. Thôi biết làm sao bây giờ hoàn cảnh đã thế rồi Có gì à, em cũng chỉ biết là lên vâng à, chia sẻ hoàn cảnh anh và động viên anh thôi Cố vâng. gắng anh nhé Vâng ạ Thì như này không không ai mong muốn là hoàn cảnh của mình như thế Vâng ạ Thực ra là à, anh Ti này cũng à, rất là muốn đi à, kiếm tiền đi làm Nhưng mà cũng vì à, hai đứa con Thương hai đứa con qua này anh không không thể đi được bây giờ đi không ai trông con vâng, vâng trông. Con, đi mình đi thì không có ai trông ừ, ai trẻ con. con mình để được mình không ở nhà thì chắc là không sản được có áo cho nó mà ừ, nữa vâng, ừ. nó đi học ừ. thì chắc là mình, ừ, mình mình chắc là mình để nó mình không sản có áo cho mình đi học chắc là bận quá thì không cô không không còn cơm nước nữa à. chứ đâu nhỉ? nhà trường thì chỉ nuôi ờ, trong thời gian học nữa chứ còn ngày vâng, nghỉ mình phải về nhà chứ đúng không vâng ạ à ngày thì là các à, cháu phải về vâng, À. không phải nó đâu à, con đúng. à đúng rồi <laughs> các cháu phải về vâng về à, nhà thì nhà anh phải chăm sóc vâng này cua ơi về đây này đây chú bé nào <laughs> à biết chồng em đấy chồng em nhá hay không bé à công đấy. nhận phải đi lên uh, trên này là nhiều trẻ con các bác ạ đi à. dọc đường gặp ừ, ừ, chắc, đây chắc là nhiều trẻ con mà em tầm mười à. mấy đứa ấy. Vâng ạ. À, thường ngày là ba bố con ngủ trên uh, ờ, chiếc giường này à anh vâng ạ ừ. hẹp thế nhỉ này ba bố con cái giường thế là chắc chị là... nhà mất lâu chưa anh hả à, tí nữa. vợ anh vợ mất lâu rồi ạ ừ. à. à, nó là vâng chưa mất thì bố, bố à, như em như anh à, hai chị con là ngủ cái cái này thì không không đủ chỗ ngủ à, không có đủ chỗ ngủ chắc đấy mình mình như mình nhiều quá thì mình hay như cho nó về nếu là hai chị con ngủ đây em ngủ ngủ ở trong đất à, này không ạ? Cho ba mẹ con ngủ ở đây. À. Xong rồi mình đi ngủ dưới đất. Vâng ạ. À. Thế là lúc uh, mẹ bọn trẻ mất là bọn trẻ này còn nhớ không? Còn nhớ không? Ừ, chắc là không nhớ rồi ạ vợ của em mất thì em ờ, con này chưa biết biết ngồi thôi à vừa biết ngồi thôi chưa chưa đi được thế à? thì không nhớ được vâng à. tức là có tính ờ, đi tiêu bưng không vâng ạ có tính ờ, sau này có tính lấy vợ không sẽ là tính sẽ là nhiều quá là mình không có ai là mình tôi vâng. lại thương con thì bằng vâng. vâng. ý của anh là anh muốn ở ở một mình là nuôi con à vâng ạ anh ờ, ờ, ờ, à, à, từ à, biết cái nào mất đi ấy thì anh yêu ai chưa quen chưa. quen bạn nào chưa, à, chưa chị nào chưa à, chưa ạ chưa à? vâng ạ ừ. anh có nhớ vợ nhiều không khi mà chị mất đi khoảng thời gian à, bao nhiêu lâu anh nhỉ mất lâu à lâu vâng ạ bình thường như này anh có nhớ không chắc là nhớ thì nó mất thì mình nhớ mình để hai chị con thì mình mới nuôi hai chị con ừ. à. nói là cảnh ở trong một ngôi nhà mà thiếu đi à. bóng dáng của người phụ nữ thì dạ vâng. bây giờ hiện tại đang gọi là cảnh gà trống nuôi con ừ. rất cần là có uh, người phụ nữ ở trong gia đình để phụ giúp công việc bây giờ phải nói hoàn cảnh anh là dạ gọi vâng. quá khó khăn đấy để mà một mình tự lực nuôi hai đứa con nhỏ vâng. thương quá <laughs> cái đợt vừa rồi là anh làm ở đâu nhỉ à, đi đi làm khác mà vâng đợt vừa rồi anh đi làm ở đâu à, đâm ở đô rửa ừ. sẽ làm xa đấy đây cái tàu thân cái cái cái cái sổ chưng là nực cùng ấy ừ. bằng đất của em ờ, sáu ý ừ. thôi chắc là mình sao mình như mình không làm thì với mình mới ăn mình làm thì mới xa thì mình cố gắng làm thôi à, nương của anh ở xa đúng không ở ờ, xa quá xa nước là xa nước ít bằng vâng không có uh, năng suất vâng ạ nếu vì bình thường anh trồng ngô anh một mình trồng hay là anh có trồng có ai là nó, anh làm không ờ, như anh em nó thương mình quá thì mình đi như mình đi phùng ngô nên nó nói là như ờ, hộ nhau hộ hộ nhau ừ. Vâng không thì bình thường là anh cứ tự làm vâng. hết mọi việc ở nhà cũng có vẻ cô đơn lắm nhỉ <laughs> nhà anh có buồn đấy có có vật nuôi gì không có chăn nuôi con gì không à có có cái gì luôn ạ ừ. à, chắc là có như em nói mình khổ quá mình có có mình nữa <laughs> nếu mà ở nhà có con gà con vịt Không con trâu con bò nuôi thì à. nó còn có cái phát triển kinh tế các bác ạ vâng à. thì ví dụ hàng ngày không có ừ, thực phẩm thì lâu lâu còn uh, thịt con gà con vịt gì đấy để à. cho con ăn đúng không? À đúng rồi. Nếu mình không có thì mình ừ. không biết làm như nào. Không có một con vật nuôi à. gì trong nhà. Anh mong muốn là anh muốn nuôi con gì nhất? Vì con thì mình mình mình đi mình làm ờ, đi làm ờ, như mình ở nhà trồng ngô rồi thì mình có có bò có thế thì mình ừ. nuôi nuôi bò thế thôi bò thế là mình không có thì mình chịu mình không biết làm cái gì thôi à. thực ra là nuôi nuôi bò ấy cũng là một cái cách uh, chọn đúng đắn ở trên bà con trên vùng cao lúc nào người ta chọn nuôi bò bởi vì là uh, khi mà mình trồng ngô đúng không Đang ở đây à. đồi nào cũng trồng ngô Đang à. khi mình thu hoạch ngô về thì lá lá cái ngô là cái ngô sẽ cho bò ăn luôn à, đúng rồi à, mà cái này này nó sắp tụt vào đây rồi anh cẩn thận ngủ đêm phải đè con cái này là dế đè xuống đây em nhá chắc là như có có gió có gió thì em mới không ngủ em đi đi coi à. lại quay để đi xem sở nó à, như cây cây cây này có căn nhà đúng có nhiều mà sở nó uh, có gió to thì nó à, vào vào đây thì mình mới không ngủ được ừ. có gió thì em đi bên này xem đi bên này xe sở <laughs> quá nhà này toàn là cột trôn các bác ạ nên là để đảm bảo cũng không đảm bảo đâu vâng ạ à. này gió to là như chỗ này này anh sập lắm chỗ này chẳng chỗ này anh uh, chắc phá rồi vá rồi vá nó sâu vào rồi ừ. nhưng mà em thấy là cái bàn của anh là giá trị nhất ở trong cái nhà này luôn chắc chắn <laughs> cái bàn này bàn xịn nhất luôn anh ờ, ở nhà anh một mình anh nhiều thìa nhở à, lúc đấy vợ chưa chết rồi em với mua mà đó làm vợ chết thì mình mua ờ, để để thôi à em ạ nhiều thìa đồ găng tay của anh đi làm đúng không ờ à, găng tay để đi làm ạ à em xem có gì giá trị không à của em lên lấy có <laughs> cái bóng cái này là anh à, lấy cây ấy chống lại đi không vâng. cái này nó nó đổ vào đấy vâng ạ cây này này như em không ở nhà thì trẻ có thì ừ. nó nó vẫn mở không được cửa thì nó vẫn chui à? điện, à, chui vào đây, đây chui vào đây rồi nhà thôi ạ vâng vâng cái này anh phải chống nó cẩn thận mà cái này này dễ đổ lắm vâng cái con ở nhà à, đúng ạ mưa gió ở trên này rất là cao nó gió to nó lăng à. giờ này mùa bố báo với là mình cứ cẩn thận mà à đúng rồi không gian nhà thì bé bếp thì chung như này trẻ con ở nhà ấy. khi mà mình không ở nhà thì sợ, rất là nguy hiểm các bác ạ vì vâng. rất sợ trẻ con nhóm bếp vô tình mà uh, à, cái ngọn lửa mà nó bén nó bắt lửa vào những cái vách nhà này thì chỉ có cháy hết cả nhà luôn thôi nên là rất nguy hiểm bếp này chịu khó lúc nào mà mình ờ, đun bếp xong ấy thì dập tắt hẳn đi anh ạ vâng. xong rồi vâng. bật lửa cất kỹ vào không à, sợ vâng trẻ con nó nghịch vâng vâng sợ nó tự nghịch ờ, nó thấy người lớn làm nó bắt trước ấy vâng. thế mình nhóm bếp thì nó đúng rồi không không biết đâu vâng nhà anh ti này có view đẹp nhờ nhìn sang bên kia luôn view nhìn, là đẹp nhìn thì đẹp nhưng mà lên khó lắm Mito <laughs> Mito là con trai Mito con trai Ồ oh, Cô này <laughs> nhìn mặt à? <laughs> yêu đấy nhở đây con anh ti này <laughs> đây này bé này mi sai mi sai mâm đi ăn đi nhá đây cu này còn có bánh chưa bắt bánh cho ăn ừ. bánh là tiếng tiếng phân mông người ăn đi nhá bánh à bánh kẹo à bánh kẹo tiếng kẹo bánh kẹo ham đi <laughs> rất là yêu luôn ở trên này vùng cao này ấy trẻ con là rất là ít khi được ăn kẹo luôn nên là mỗi khi mình cho kẹo là bọn trẻ này vui cực kỳ <laughs> chào cu nhá chào con nhá chú về nhá chào nhá hẹn gặp lại nhá bye ai em <laughs> chào anh Ti nhá em vâng à, xin phép em về đó vâng à. vâng em cũng vâng. di chuyển ra ngoài cũng vâng. giờ này cũng trời sợ nó mưa ấy vâng, đúng rồi vâng, vâng. À. là hẹn em à, anh ở trong à, một vài ngày em theo hôm nào em vào chơi anh nhá vâng à, à, à. Vâng, cố gắng anh nhé. Dạ, khỏe nhá. Dạ, em nhá. Ừ. À, có lẽ là video của ừ, em xin được kết thúc về đây. cảm ơn ờ, cô ba anh chị đã theo dõi video và rất mong trong thời gian tới thì mong quý các bác anh chị sẽ luôn đồng hành à, cùng à, kênh và để à, đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao xin chào và hẹn gặp lại ạ chào quý cô bác chị